thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới nằm kèo dưới dạ. Ủa, nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng không anh con gái luôn đúng mà à. <laughs> con gái luôn đúng hả trời ơi cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng dân nói này cái bên nhà gái phái phái phái rồi mời nhà trai dạ con xin chào chú Quyền Linh Rồi, dạ chào em con. chào chị Ngọc Lan dạ chào bạn gái dạ Hello. con xin tự giới thiệu là con tên Nguyễn Trọng Nhân năm nay con 24 à, tuổi ừ. và con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh con đang làm à, họa sĩ 3D họa sĩ gì đây? 3D 3D hả dạ và bây giờ là tới phần giới thiệu của nhà gái xin mời bạn 안녕하세요. 제 이름은 Bảo Ngọc Imita, Manasa Vakasumita. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Ngọc, năm nay mình 24 tuổi. À, mình rất vui được tham dự chương trình này ạ. à, cho, cho chị xí một cái là sao mà em chào một tràng tiếng tiếng Hàn đúng không Dạ. à, là là em học tiếng Hàn hay là như thế này hay là em công tác tại Hàn Đó là em học tiếng Hàn á chị. À. Và hiện tại là em là giáo viên tiếng Anh. do vì tiếng anh giới thiệu tiếng hàn quốc <laughs> <laughs> lý do tại sao em học tiếng hàn bởi vì em ờ, có niềm đam mê với phim ảnh hàn quốc à bảo ngọc ha dạ dạ đây là trọng nhân nha rồi hai bạn ờ, cũng xem xem tuổi với nhau 97 hết á à, nhân có thể nói cho ngọc bên kia biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì cả khuyết điểm của con là con rất là ngại giao tiếp với người khác giới trước đứng một với một người khác giới mà người đẹp nữa là con lúc nào con cũng sẽ bị nó giống như không đi... phải con đâu con ơi dạ. ai cũng vậy đứng trước người đẹp bối rối lắm chú cũng vậy thấy người đẹp là chú rối lên rồi đó hồi nãy chú có rối không chưa rối vậy không lẽ con chưa đẹp sắp đẹp tháng này là con phải dậy từ 4 sáng con trang điểm mà chú kêu là con chưa đẹp rồi con thấy con hơi buồn ấy à, hơi giận nhà trai á à. à, nói chơi chứ mà mối này lòng lẫy lắm tôi cà khịa chút xíu thôi còn nữa là con à, con hơi ham việc rồi đúng rồi đàn ông ham việc là tốt con, đó con con Sao mà đâu? dính vô việc là con con quên mất xung quanh luôn tốt tuổi trẻ giờ phải ham việc ha phải lo sự nghiệp trước đó là cái hai cái là nổi trội nhất rồi <laughs> nổi còn à. mấy cái nó lặt vặt nữa <laughs> ưu điểm là gì dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn biết hát được biết vẽ được hoạt bát với lại cũng hòa đồng với mọi người rồi mời nhà gái đi con xin nói về ưu điểm trước là phần ưu điểm là con một người hòa đồng có tính cách là ngoại uh, hướng ngoại hơn và thích đi du lịch và thích gặp gỡ được nhiều người đặc biệt là uh, với những người nước ngoài ừ. và còn nhược điểm là con hơi uh, chú trọng về công việc nhiều quá đôi lúc mình không dành nhiều thời gian cho bản thân của mình ôi trời chết rồi hai bạn này có cùng một cái nhược điểm với nhau luôn bạn nào cũng mê công việc và quên hết tất cả mọi thứ xung quanh thế thì ví dụ như hai bạn mà có cơ hội đến với nhau rồi làm sao mà hai bạn dành thời gian cho nhau được chắc cũng phải là phải phải dành lại <laughs> phải dành chút thời gian cho bản thân mình nói chung á là vậy nè tuổi trẻ mà chưa yêu thì à, cứ đam mê công việc đi rồi yêu cũng dành chút cho thời gian để yêu ha tìm hiểu nhau à, hôm nay bên nhà trai á là có cây đàn nè nhà trai sẽ à, hát à, tặng nhà gái một bài nha. À, đồng ý không dạ đồng ý ạ rồi ngân hát đi ngân có con đường nào bước qua ta đến mang em món quà hẹn hò yêu thương ta say đến già nắng mưa là chuyện nắng mưa, anh biến con tim đã vừa Chẳng đến anh phung đó hay là chưa vô tình là cơn gió mang yêu thương đến tìm anh giữ gìn là trong tránh đôi vai anh thêm sức mạnh tin tưởng là lời nhớ xa bao lâu vẫn tìm nhau anh chẳng hứa sẽ sang giàu chỉ hứa yêu dài lâu lỡ mai về sau ai biết đường chợt biến mất hay vội lạc những nỗi yêu thương bên nhau ngoài kia không với kỳ về anh mong hương nơi con con kim cùng nhìn à hay quá bạn trai chỉ mới có chào chào hàng tí thôi nha cô gái bên đây có sao xuyến hồn chứ thấy bà mai hơi sao xuyến rồi <laughs> sợ bà mai kìm lòng cũng được nhà trai đã tặng cho mình một bài hát và những cái tiếng đàn rất là dễ thương thì bây giờ chị không biết là em có gửi tặng cái gì ngược lại cho bên nhà trai để người ta sợ mình không dạ chắc em sẽ xin gửi tặng à, một bài hát nho nhỏ bằng tiếng anh Cause your love is so sweet, you are my everything. This world out of matters no, with nothing. <laughs> dạ, hơi rung, hơi rung, hơi rung, hơi rung. Người ta con gái người ta rung là đúng rồi. À, không sao. <laughs> một chút bối rối ban đầu không sao. Nhân à, nói cho chú Linh biết rồi cái đường tình duyên của con sao Nhân? Dạ đường tình duyên của con nó cũng không đặc sắc lắm <laughs> Tình duyên không đặc sắc lắm à dạ. nó, nó, nó làm sao mà nó không đặc nó, sắc không? Nó bình bình à nó bình bình <laughs> nó có mấy mối mà bình bình nói nói đúng thì một mối một mối đi một, một mối một mối trời đất ơi tình yêu nó, nó hơi sơ sài chút đó dạ đúng dạ đúng đâu nè sơ sài nhà trai người ta nhẹ nhàng vậy đó còn nhà gái sao nè dạ chắc tình duyên của con cũng không đặc sắc như bạn em. <laughs> dạ thì thật ra là trong khoảng thời gian đại học và uh, lúc đi làm thì con cứ cắm cúi đó ừ. là lý do mà tại sao con vẫn ế đến giờ này vậy thì bây giờ mình có xác định rằng là nếu như mà mình tìm hiểu một đối tượng nào đó thì mình dành thời gian nhiều hơn cho cái việc ờ, tình cảm của mình không dạ đó là lý do em tham gia chương trình này và em quyết định là phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và bạn bên bạn nam bên này nếu mà có cơ hội ừ còn nhà bên kia giờ mình có dẹp bớt bớt công việc không em ơi dạ được chị công việc của em thì gần đây em cũng bắt đầu em sắp xếp ổn hơn rồi cũng dư nhiều thời gian rảnh bây giờ à, nhà gái coi à, cái tiêu chí kiếm người yêu thế nào miêu tả cho nhà trai biết coi giống ở đây không là một người à, ưa nhìn vẻ mặt sáng lạng và có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình bên kia có sáng không có sáng được miếng nào sáng, thì có sáng, sáng được lạng nào không nhưng mà ít có lạng lắm <laughs> sáng chỗ không có lạng qua lạng lại đâu em có một cái ờ, mẫu hình đặt ra ví dụ như ừ cái người bạn trai tương lai ờ, phải ờ, giống chú quyền linh chẳng hạn hay là giống anh bình minh chẳng hạn đó kiểu kiểu vậy đó người của đàn ông của gia đình đó là chú quyền linh bên kia có giống chú linh không chú chú chú chú thấy giống không đẹp trai hơn không còn thấy giống giống hay giống dạ dạ chú chú chú cũng đẹp trai ngày <laughs> xưa lúc mà còn nhỏ nhỏ chú cũng được lắm đó con dạ dạ giờ lớn nó bớt được rồi đó <laughs> không chú nó nó nó không có bớt được mà nó thay đổi theo một cái kiểu mà chú khác hay à con mày giỏi à, mày giỏi á <laughs> được không biết là cái um, nhu cầu ờ, về bạn gái của nhà trai á, là như thế nào em cũng không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình ừ. miễn là mình nhìn mình ưa nhìn là được biết quan tâm tới gia đình nhẹ dạ, nhàng dạ. đầm thắm coi nhà trai ra làm sao mà đòi hỏi bên nhà gái quá trời quá đất rồi đâu có đòi hỏi gì đâu tao ta đòi hỏi nhẹ nhàng thôi mà dạ đó em chào chị chào em dạ ngon ngon ủa ăn được ăn ngon <laughs> con thấy là ngon đó đẹp trai đó cầm cái đàn cho thấy hình tượng lãng mạn cho bà mối có nhìn thấy đó thấy chưa thấy chàng trai không đẹp trai lãng mạn trữ tình nhẹ nhàng phong độ cái tiếng đàn nó đệm vô trong cái lời nói của chú nó tăng thêm nào. một cái phần gọi là xúc động và nó tăng thêm cái sự đẹp đẽ cho cái không gian này đúng rồi nói thiệt với em là bên kia là ưa nhìn dữ lắm đầm thấm dữ lắm còn về cái khoản mà quan tâm gia đình phải có sự tương tác của người đàn ông nữa bây giờ cho gặp chưa chú người ta qua ta coi mặt nhà gái sao chứ mà phải đi qua còn mời bà mối về bệnh để đón chào nhà trai qua coi chờ chút nha con để chú coi coi con cái hết hồn liền chào chú Quyền Linh <laughs> nó xinh này nha chú có bối rối không chú chú bối rối là mệt á nói chung là à, nhà gái hôm nay à, được ngon không để từ mấy đứa nhỏ nó nói <laughs> Xin đó con dạ con cảm ơn chú à, con không thích điều gì ở đàn ông dạ con không thích đàn ông không tự tin về bản thân của Đúng. mình đàn ông phải tự tin phải bản lĩnh gì nữa và phải có trách nhiệm với gia đình của mình chính xác chú chịu rồi nha bên kia có đồ cười rất là tươi dạ. dễ thương ha dạ. con cũng à, năng động đó nói chung là chú thấy họ hợp ông mai ơi hả tôi uh, có ý kiến như vậy sao à, bây giờ trước khi mình mở rào á thì mình phải uh, tham khảo ý kiến của người thân ờ à, à. rồi bây giờ uh, nhà gái đi với ai nè dạ con đi với cùng với hai người chị của con ạ à. chào nhà gái em là bạn của bảo ngọc à, mà thấy bạn nam bên này cũng có tính y chang như bảo ngọc luôn thì hy vọng là hai em cho nhau một cơ hội cảm ơn bạn của bảo ngọc nha hai đứa rất hợp với nhau rồi đó à. còn xin mời người nhà của nhà trai con đi chung với cô ruột của con hôm nay ờ, thừa ủy quyền của ba mẹ trọng nhân thì ờ, em là cô út của trọng nhân đến với chương trình cũng rất là mong muốn là trọng nhân cùng với bảo ngọc là cố gắng cho nhau một cơ hội à, mình đã có duyên trên sân khấu và gặp ông mai bằng mối rồi có duyên thì chúng ta cũng sẽ tiến tới ngoài ra thì cô út cũng đang rất là muốn học tiếng anh cho nên là chắc sẽ nhờ bảo ngọc nếu có duyên sẽ kèm cho cô út và gia đình à, cuối cùng cũng xin có một bó hoa tặng cho nhà gái cẩm tú cầu thì cầu là hôm nay chúng ta cầu được gặp nhau và cái duyên và cẩm tú cầu là trọng nhân rất là thích cho nên là xin tặng cho nhà gái thì mời ờ, em của trọng nhân sẽ sang tặng cho nhà gái ơi dễ thương quá hay quá nhà trai chu đáo chưa thấy chưa chị cảm ơn em cảm ơn nhà gái rất nhiều hy vọng rằng là hôm nay hai nhỏ nó có sẽ có duyên có phận nha hai ba mở rào cánh cửa rào tình yêu đã mở hai kẻ bắt đầu khi khi quen em anh đã biến bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười anh đã biết con tim yêu em mất rồi người yêu ơi xin em chớ quên mùa xuân trên ta ngàn hoa lá lâm anh anh nụ hôn thơ ngây chào em rồi em yêu kiều thương ta, cho hồn đắm say cuộc tình này dài lâu ngủ sâu trong vòng tay êm ái hay hay hay quá nhân ơi đó à, hôm nay cũng nhân ngày mà mình có duyên mình gặp thì cho mình gửi cho bạn một món quà trước một à. bó hoa À, mình cảm ơn bạn nhé. À, mình có một cái à, bức tranh gỗ á. hy vọng là nếu mà mình hai mình có cơ hội tìm hiểu nhau thì hai tụi mình sẽ cùng nhau tô bức tranh gỗ đó. Cái này là mình ghép nó lại đúng không? À, không mình dán lên tường thôi mình mình gọi là mình tô rồi xong mình xếp lên tường à, à mình xếp lên rồi mình tô mấy đúng cái rồi. này nữa bây giờ nè đó mình mình tô màu lên xong xếp lên ha con cá mập ừ, cá Thôi, con cá này con cá dồi cá tra rồi cá Ủa, đúng không cá dồi chắc cá ờ, đại dương rồi được á đại dương giữ cho hai bạn về ghế ngồi đi chúng ta bắt đầu trò chuyện nha em cảm thấy là em cười rất tươi đúng đúng là đúng đúng là rất đúng không không bối rối quá <laughs> có rung động dạ, có có có rung động đúng là rất là ấn tượng nó nó khiến mình thu hút ngay lần đầu ừ. mình gọi là xét đánh được không nhỉ cũng được chứ <laughs> xét đánh nó nhưng mà cái hộp quà của nhân tặng gì giới thiệu bạn gái được không dạ trong đó nó là một cái ví phải bỏ tiền vô đó chứ à, dễ thương quá dễ thương ạ. thường tặng ví phải tặng tiền luôn á nhân nó mới hên cái đó có chưa có tiền chưa chú chú linh cho chú cho mượn cho dạ hả à, không để chú cho mượn chú quá nè tao không trời hả à. thôi thôi thôi được rồi chút bỏ vô bỏ vô phải bỏ không, vô cái này là phải bỏ vô cái này thiệt cái này là phải bỏ vô bỏ vô bóp kéo sợi của tia này ông mai bà mối phải chuẩn bị cho nó kỹ nói nói cho bóp mà không có tiền nó kỳ lắm mai mốt chú chưa bao giờ sử dụng bóp này không biết rồi đó à, là lì xì đó hơn dạ hơn rất kỳ quan tiền hơn có 10 ngàn nhưng mà nó hơn hên lắm hên à? dạ, lắm đặc biệt cảm ơn chú Hiền Linh có tiền bóp mới hên dạ chú có hùng nha mốt đám cưới chú khỏi đi nha <laughs> trong đám cưới con sẽ viết câu thuộc thư cho chú đầu tiên okay. <laughs> bạn là một người hoạt ngôn ưa nhìn <laughs> em cũng bị say đắm trong cái nụ cười ấy ạ trời ơi không có lối quá hai bạn làm tôi muốn yêu trở lại quá Dụ về tình yêu mà anh nghĩ là tình yêu là phải dành cho nhau, dành cho nhau tất cả. Ưu tiên là người phụ nữ trước. Mọi thứ mà mình tìm ra thì có được thì cũng sẽ là của bạn gái. Ngon à Ngon nữa <laughs> Nói con này là nhớ à <laughs> Tôi ghim con này Đặt trường hợp có một cuộc cãi vã Ai sẽ xuống xuống nước Cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới Nằm kèo dưới dạ. nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng hả con gái luôn đúng mà à. <laughs> con gái luôn đúng hả trời ơi cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng nhân nói này cái bên nhà gái phái phái phái dạ đúng nhân nhân nè nhân lại nhân nắm tay của ờ, ngọc ha rồi cái nhân nói hết những cái cảm xúc nãy giờ mà nhân cảm nhận về ngọc đó nhau coi nhìn thẳng mắt nhau nói rồi như hay nghe nói là người phụ nữ có 3 điểm là thu hút nhất khi mà đối diện đàn ông một là nụ cười hai là ánh mắt ba là bộ váy họ mặc thì em có cả ba nên hiện tại là anh đang khá bối rối coi <laughs> như là mình coi như là mình bị xét đánh em cũng bối rối <laughs> không biết nói gì hơn thì anh um, em cảm nhận là qua cái nhìn đầu tiên thì anh là một người rất là hoạt ngôn rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người đó là cái tính cách mà em rất là thích của người đàn ông hai bạn trở về vị trí ngồi đi thời cơ đã đến cơ hội đã đến nhịp tim đã đập sự bối rối đã tăng lên nhiệt độ bây giờ có thể 38 39 độ chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm chúng ta hãy để con tim mình quyết định nha một hai ba ba chúc mừng chúc mừng nhân nhá dạ cảm ơn đúng hãy à, nắm tay à, ngọc đi nào bây giờ chúng ta không có bắt tay rồi <laughs> đây đây nè đây đây nè đây nè đây nè đây đây đây nè đây nè dạ. đây đây đây đây dạ dạ dạ đó đang vô dạ. đó đó đó như thế mới là tình yêu chúc mừng hai đứa nha dạ Em gái em Bây giờ là Thu em 2 tuổi ạ Đúng rồi Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina QA Thép xây dựng Nhật Bản Tinh thần thép mời em trai giới thiệu về mình Th ờ, thôi ờ, ờ, có cái gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt từ lời lời lời chào với cả quý vị à. khán giả và cả anh quyền linh với chị Hồng lời Vân chào ha vâng ok cả bạn gái bên kia Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười Mỗi lúc bên người, theo mây và gió Từng từng lời nói, từng lời nói <laughs> em gửi thoải mái lên nào thoải mái lên em tên là gì em à, em tên là nguyễn hữu dương ạ em 28 à, tuổi em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn an phú linh về mảng à, cử cử la xe bên xây dựng em là nhân viên vận hành máy công trình anh ạ em sinh ra và lớn lên lớn lên ở miền đất miền trung ở hà tĩnh ạ em đang làm ở sài gòn ạ quận mấy em ở quận 2 ạ rồi bây giờ đến nhà gái mình nè em giới thiệu đi À, dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi chào, lời chào đến uh, à, MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Ừ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. À, em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. À, người hiện Hà tại thì à, quá. hiện tại thì em đang uh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ À quận 9 qua quận 2 là gần Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha Em Mai em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Dạ, điểm mạnh của em là em ờ, vui vẻ, hòa đồng ạ à, mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em giống kiểu mọi người hay nghĩ là hay nói là em ờ, rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ ừ. còn điểm yếu của em thì ờ, em nói hơi nhiều có một xíu hay quên <laughs> rồi em em có cái tật xấu gì không tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn á Ờ. Em thích đi du lịch ạ. Thường là một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch, ừ. có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Ừ. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi. Ưu dạ. điểm khuyết điểm của em là gì? ưu điểm là em vui vẻ hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và thật à, chơi được tất cả các môn bóng đá à, cái ừ. chơi tất cả những, những môn thể thao <laughs> khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí em nói hơi nhiều Đúng. Ừ. sao nói gì nói nhiều, nói nhiều. hay à, làm được à? em toàn uh, sử dụng công nghệ có chị google mát rồi à. <laughs> à em được mấy mối tình rồi Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương Không có tìm mối tình sâu đậm ạ Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng hai rồi lắm được hai tháng anh ạ trời ơi tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không dạ đúng ạ có nắm tay chưa rồi ạ có hôn nụ hôn đầu tiên chưa chưa anh ạ sau quen hai tháng hôn nụ, nụ hôn đầu tiên đi chứ chắc là em ngại quá em nhát gái quá à, đó rồi còn mình thì sao nè dạ em có trải qua hai mối tình ạ à, ừ. mối tình gần đây nhất em chia tay là được một năm rồi ạ lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á nên là ừ. cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ như vậy là một năm rồi đúng không dạ vâng ạ ừ ừ <laughs> dạ chào chị hương chào em vâng nhát hả vâng ạ vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới vâng thì em cũng đơn giản thôi chị ạ chấp nhận em là đi công đi công trình và làm xa thứ, thứ hai là quán chiến điện cho đỉnh được thứ hai là uh, kính trên nhường dưới với quan quan tâm trọng à, chăm sóc ờ, <laughs> hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ em em có cái hình mẫu lý tưởng nào không thì cũng là có một hình mẫu là giống lưu diệp phi giống lưu diệp phi thần tiên tỷ tỷ đúng không vâng, ờ à, có dương quá trong thôi em em là dương quá mà dương quá à dương vâng. quá thì đó là là thần tiên tỷ tỷ đó ờ à, đúng rồi để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em ờ, <laughs> dạ làm dạ. gái ừ. chị thương ha đàn trai thấy là chịu rồi đó <laughs> ok em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á là một người biết uh, quan tâm chăm sóc cho gia đình ừ. tại vì với em cái uh, yếu tố gia đình với em rất là quan trọng bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình anh em mình sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á có chí cầu tiến có quan tâm với gia đình không à có có ý chí cầu tiến không dạ có à chúng ta nếu mà lấy nhau đó vâng. thì em sẽ định hình ở đâu mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3 4 năm gì đó mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó thì đó mình cái hướng thế đại đa số ta lấy nhau ta cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó người hà tĩnh em ở huyện nào dạ em ở thành phố hà tĩnh ạ thành phố luôn hả còn em dạ. ở đâu Em là thị trấn Thạch Hà Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ Ừ sát bên nhau Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bản à. thân của à. em ạ Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào dạ. quý vị khán giả Tôi là mẹ của Mai Mai là con gái thứ hai Nhưng uh, cháu uh, sống là tình cảm Hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình Cũng chịu khó Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm còn bạn trai bên này thì ờ, cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương vâng còn những cái mà cháu nói lên thì ờ, cô thấy ờ, cũng rất là chân thành cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai quyền lựa chọn ở hai hai con em đi với ai dạ em đi với anh à, anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị à, chị bạn ạ trước hết à, xin chào toàn thể ekip chương trình ạ chị Hồng Vân anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh rất là dịu dàng hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn thì trước hết Dương là một người em trai ở với tớ cũng lâu rồi công trình thì rất là hay nhậu nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là là do dọn dẹp hết cho anh em nhưng hàng ngày dương là ờ, quét dọn dẹp văn phòng các thứ là dương dọn hết và ra dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn nhiều khi anh em có bảo ra quán như dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ toàn thể công ty mà không có dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty à. <laughs> bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời dạ nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn á đúng <laughs> rồi chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi dương vâng chào chị thì à, giờ lần đầu tiên này gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cũng một cái à, chiếc đồng hồ thông minh và để luôn mà lúc anh ở bên bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim <laughs> huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào thì em còn chăm, chăm lo cho em và đời <laughs> của em và... Vâng. à dạ à, ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết à. vâng vâng <laughs> hôm qua anh có nhậu sai một tí nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh ánh trăng ánh trăng nó làm phiền anh làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn thì anh à, sẽ nói à, cho đây đây, đây, ờ, đây đây đây đây ừ. bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi đưa đưa chị cầm cái hoa giùm cho anh xin phép được uh... dạ dạ em cảm ơn anh thì nhiều bạn gái đọc nên cùng khán phòng cùng nghe à dạ vâng, vâng ạ Dạ, em xin phép được đọc uh, bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc mờ lúc tỏ gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu, yêu em giữa yêu em yêu giữa ban ngày lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh là <laughs> dạ, em đọc không có hay mọi người thông cảm chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ vâng cảm ơn bạn gái cảm nhận về nhau như thế nào các bạn dạ thì em cảm nhận là vẫn vẫn có hình bóng của lưu diệp Phi ở đây <laughs> vâng thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi quá tuyệt vời rồi thì còn uh, còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là uh, chương trình đã rất ưu ái với em đã chọn cho một cho em một uh, một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã uh, mong muốn ạ em ừ. muốn hỏi anh là ví dụ như anh uh, có hay bị say nắng đồ này kia nếu mà đi ra <laughs> ngoài gặp cô này cô kia có hay bị không say à. nắng không? tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường mình chỉ yêu những người <laughs> chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó dạ vâng em biết anh có gì muốn hỏi em không ạ <laughs> anh thì hỏi em là anh ngại anh cứ hỏi đi em ờ, thấy bình thường mà mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn anh cứ hỏi em đi chị đang muốn hỏi bạn dạ. nữ á dạ bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không à dạ nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ cho em dù... nói cho bạn nghe đi tại vì là ừ. thực ra tất cả những cái điều mình mình cần phải nói mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn uh, đi xa ừ. hơn à, dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này ờ, khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn thì tại sao vậy tại sao em gái em phải phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái ờ? à, không phải là em phải nuôi bởi vì là à, gia đình em cũng có anh trai nữa nhưng mà đây là cái mong muốn là em muốn ừ. thôi ừ. tức là ừ. nó phải có một lý do ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng mình hiểu, hiểu ý chị không để cho bạn hiểu được là cái cái cái hoàn cảnh là như thế nào đó dạ em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ ừ. thôi thôi ừ. em hiểu rồi ừ. à câu chuyện đó thì à, có lẽ mọi người cũng hiểu ha hai bạn cũng là cùng quê với nhau và vâng. anh nghĩ rằng có cố cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó không có gì phải lo đâu nha em nói ờ, về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó thật là chân thành và cái quan điểm của em tại vâng, vì thật sự thì um, mỗi ờ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như phật <laughs> thì mới có gì bỏ qua nhau và không không có vấn đề là em không không quan trọng em đồng ý và em vui với việc đó đúng vâng, không đó em, em chỉ vui. cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi và vâng. hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian bạn gái không bấm anh không bấm à dạ. có bấm không không bấm à. em có thể chia sẻ một chút ờ, cảm nghĩ của em em ờ, cảm giác là bạn nam rất là tốt thật sự là rất là tốt ở trong cuộc sống á em đã luôn rất là phải mạnh mẽ em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở mình được là một người con gái nũng nịu rồi được đúng chất là một người con gái chứ không phải là cứ gồng mình mà bạn nam em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn một người anh để em tâm sự cảm ơn em à, lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em Tú lái xe Chơi à? khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người ờ, lớn trên từ 70 trở lên À Dạ Người ta hẹn em ờ, mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến ờ, đúng thời gian đó Không được đi trễ okay. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ Xin mời đàn gái Cái đây Mời nhà trai rồi ờ, chào em trai ngồi đi em dạ mình tự giới thiệu về bản thân xem nào Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh và chào ờ, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ à, Em xin chào nhà trai ạ à, Em xin tự giới thiệu thì à, em tên là Ngô Thị Mai Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại uh, quận Tư ạ Dạ, um, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ Rồi, mời bạn trai Mina Konnichiwa và ta siêu quá lý Tướng tú đít nan sai quá san siêu ni đít giờ dạ, em dịch lại tiếng việt <laughs> à lời nói đầu tiên thì em à, xin chào à, anh quyền linh à, chị hồng văn ừ. và tất cả các à, bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng em tên là lý Tướng tú năm nay 32 tuổi thì hiện đang sống và làm việc tại củ chi thì em đang làm lái xe năng hàng bột cho công ty thực phẩm à, lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em ừ. tú lái xe nhưng sao tú lấy biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm từ năm 2015 đến năm 2018. À, dạ. Rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm khuyết điểm nào. Thì ờ, ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Um, đôi khi con có thể uh, truyền được cái ờ, năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện tại vì cái mặt con kỳ lắm vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn à, và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và ừ. người ờ, lớn trên từ 70 trở lên ạ. À. Dạ. Có tật xấu gì không? <laughs> dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì ờ, làm việc nhiệt tình à, đặc biệt là đúng giờ em thì em à, người ta hẹn em à, mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến à, đúng thời gian đó không được đi trễ Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là quen cái cũng như là cái nội quy cái cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái cái đúng giờ cái, ha. Đúng giờ anh. Dạ. Ừ. Nhược điểm với em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Không mấy mối tình rồi. Dạ em có hai mối tình mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh cũng à, lâu rồi mấy năm rồi dạ cũng bảy tám năm anh bảy tám năm mấy trước năm? <laughs> yêu hai tháng à <laughs> à thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá tính tình chưa có chín chắn á em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa cho, cho nên là em chủ động em chia tay trời ơi dạ còn mình mình có mấy mối tình rồi con À, dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Ừ. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Ừ. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được hai tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì à, bạn này á, thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ ừ. nhất. À, khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là à, con thì con thích kinh doanh ừ. thì uh, bạn cũng không có cái cái cái định hướng sau này kinh doanh tức là bạn sống quá án phận ừ. dạ bây giờ con, con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả đó. Ờ. thử coi giống bên đây không đúng rồi con dạ. tả thử coi để cô qua cô coi coi <laughs> nha về ngoại rồi. hình nữa thì Hello. Dạ. Dạ. <laughs> dạ. về ngoại hình nữa thì ờ, đi với con thì cân xứng cũng đừng có trội hơn con là được à. tức là ừ, đẹp trai quá à con không dạ. thích đẹp trai quá cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha à. <laughs> dạ cao à. bao nhiêu nè dạ con cao mét sáu à, mình là mét nhiêu nè dạ em mét bảy mươi bốn rồi quá dạ. cân xứng rồi dạ. sao nữa dạ. còn về tính cách ấy, Ờ, là một người có trách nhiệm với gia đình biết tôn trọng lẫn nhau khi mà gặp uh, khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để uh, chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục dạ 90% chị rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì, thì con không có ghét nhưng mà chắc con ờ, không có thích những người đàn ông mà dính vào ờ, bốn thứ đó là tứ đổ tường đàn ông mà ừ, em cũng uh, uống rượu một xíu nhưng mà ít thôi chút xíu thôi người ta uống 10 phần thì em chỉ uống một phần thôi gái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi ba mấy tuổi mà chưa thật sự có mối tình cũng như không à dạ. nè con có con có tin gì đoan không có coi cần coi tuổi không nè con là người bắc thì mẹ con cũng khá là tâm tâm thiên Bây giờ về con hợp tâm... với tuổi gì dạ con thì con hợp với những cái tuổi ờ, tám uh, tám tuổi tuổi thìn tuổi thìn cưng tuổi gì dạ dạ em tuổi thìn luôn chị rồi thôi xong vậy là Vô. xong giải tỏa luôn được rồi đó em coi tả coi có đúng bên đây không phụ nữ thế nào <laughs> nữ chỉ cần à, cao một mét à, năm mươi trở lên hoạt bát vui vẻ nói chung là biết nấu ăn một chút xíu là được quá đơn giản dạ. rồi <laughs> dạ. con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi oh, vời thôi, xong dạ dạ đi với ai dạ hôm nay thì em đến à, chương trình với em gái em ạ à. rồi chào em gái à, con chào chú quyền linh cô hồng vân con là em ruột của anh tú con thấy chị mai thì hiền dễ thương xứng với anh tú hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau à. mà con đi với ai dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn dạ em chào anh Quỳ Linh chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay thì em chỉ tự giới thiệu em tên là Hải là anh trai của Mai thấy bạn trai này có vẻ hiền lành tự tin và đặc biệt à, mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin nhật á nên cái tác phong công nghiệp rất là cao mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á cứ nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu mà nhiều khi nó màu đen đó nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu à. cho đẹp hơn xíu <laughs> nâu cũng còn ờ, à. ấy lắm em nó phải là cái màu xanh xám đi ví dụ xám trắng đi ví dụ vậy <laughs> là ok thì à, cái dự định của mình sắp tới á thì mình đang chuẩn bị à, học à, ngành dược là học hai năm rưỡi là trung cấp dược ra là mình có thể đi làm nhà thuốc hoặc là mình mở một cái tiệm riêng bởi vì mình có cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ờ, ở nhà à, làm cái gì ờ, chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành đến mai á mai ơi bấm đi nhá <laughs> mở nào rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi không gian này là của các bạn đó bắt đầu đi em à, đến đây thì mình cũng có uh, giỏ hoa tặng bạn <laughs> dạ em cảm ơn dạ. em cũng có một món quà tặng anh đó là cuốn sách em cũng uh, khá là thích cuốn này dạ anh cảm ơn em dạ rồi <laughs> thì anh uh, cũng thích uh, đọc sách lắm để anh giờ anh sẽ đọc <laughs> dạ ờ, à, em thì mình bây giờ mình đang ở sài gòn hay là mình ở quận mấy em à, hiện tại thì em đang ở quận thủ đức và em làm việc ở quận 4 thường thường cuối tuần mình à, em thường hay đi, đi đâu chơi nhỉ à, bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ à, đi leo núi thị vải anh cũng thích leo núi lắm dạ <laughs> thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi à, chung <laughs> thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi à, xem phim nghe nhạc xem thể thao em có thích không dạ thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu nhưng mà cũng không có ghét à, dạ bây giờ anh là con à, con cả trong nhà đó thì không biết là em à, có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không À, thực sự thì em thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu ờ, Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em Nói làm dâu như thôi như sau này có điều kiện á Thì mình có thể à, để dành một số à, vốn này nọ thì mình có thể mua đất mình xây nhà ở ngoài riêng còn trước mắt thì à, anh có nhà sẵn ở củ chi á thì dạ. à, mình cứ ở ờ, nhà anh trước rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ à, tính tính xa hơn nữa dạ. à, trước mắt là như vậy à, bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình xem cảm xúc khi mà tay nắm lấy bàn tay thế nào và nói cái gì đó hát cái gì đó cũng được nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi đến đến cuối trần trời dạ. con đường rùng hát được nói đi nói với em gái gì đi thì à, lần đầu tiên đến với chương trình thì à, mình đã cũng nói chung là cũng à, tuổi cũng hơi lớn rồi đó cho nên là anh nghĩ là mình cũng à, nên à, cho nhau một cơ hội để tìm hiểu tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại à, cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em dạ yeah. <laughs> vậy báo nút nha yeah. Dạ. cảm giác trái tim rung động bấm luôn không chần chờ gì cả đó còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại kiểm tra một lần nữa con tim ta mình bấm xem. rồi rồi đó <laughs> chúc mừng hai bạn chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau đấy đẹp đôi à, rồi xin linh phép hôn má luôn à, xin phép à, anh trai mình à, <laughs> hôn má à. được rồi chúc hai em sẽ ờ, sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định hạnh phúc cho hai đứa nha tặng bạn một bộ sản phẩm